lô đất của chúng ta thì đất sạch 100% không bị dướng quy hoạch gì hết do đường trước đất của chúng ta không có mã số hẻm nên chúng ta không hình thông cư được vì vậy nên chủ bán với giá rất là rẻ chỉ bằng một nửa giá những ờ, lô đất có sổ hồng được lên thổ cư nếu ờ, quý anh chị ờ, muốn đầu tư đất mà tài chính có giá dưới 1 tỷ thì có lẽ đây là sự lựa chọn thích hợp nhất sau một thời gian cơ chế nhà nước thay đổi có thể cho chúng ta xây dựng một cái nhà tạm hoặc là cho chúng ta lên thổ cư thì lúc đó với tài chính khoảng hơn trên dưới 1 tỷ 1, 1 tỷ 2 chúng ta có một căn nhà sổ hồng riêng rất là tuyệt vời phải không quý anh chị hiện tại thì mỗi lô đất chúng ta đều có đồng hồ nước máy riêng và điện trước nhà cũng đã có sẵn phía sau chúng ta là một dãy nhà phố rất là đông dân cư với diện tích 4 x 13 pháp lý sổ hồng riêng được bán với giá 950 triệu hiện tại thì giá này chỉ bằng quý anh chị mua một lô đất vi bằng không có sổ sách gì hết tính ra thì lô đất này rẻ hơn những lô đất khác rất là nhiều từ vị trí lô đất của chúng ta đi khoảng 3 đến 400 m là chúng ta sẽ tới ngã ba chợ đường và đây là trục đường chính Hà Quy Giáp chúng ta đi khoảng 3-4 km là về tới Gò Vấp và sau đó đi khoảng 4 km nữa là về tới sân bay Tân Sơn Nhất và bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn đường từ vị trí lô đất chúng ta ra tới ngã ba chợ đường cho quý anh chị xem nhé. đường vào lô đất của chúng ta có chiều ngang khoảng 4 5 m nhưng có một cái khúc này nó khoảng hơn một mét rưỡi 2 m hiện tại thì trong những năm gần đây giá đất ở quận 12 tăng rất là nhanh hiện tại bây giờ quý anh chị cần mua một lô đất có sổ hồng riêng có thổ cư thì giá phải trên 2 tỷ là không có phải từ 2 tỷ tư tới 2 tỷ rưỡi đổ lên nhưng hiện tại với diện tích 4 x 13 sổ hồng riêng có điều là đất nông nghiệp nhưng mà sạch sẽ được chủ chào bán với giá 950 triệu một mức giá rất là thấp nha quý anh chị sẽ hỏi em tại sao là có xây nhà được hay không thì em sẽ nói là xây một cái nhà tạm cấp 4 thì mình cũng gì đó thì có thể là xây được vậy nha quý anh chị hiện tại thì một lô đất có sổ hồng vẫn có giá trị và tốt hơn một lô đất quy bằng nhưng mà lô đất sổ hồng này có giá bằng lô đất quy bằng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 Phúc sẽ tới à, tư vấn cho quý anh chị mua hoặc bán Chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Xin chào đây là ngã ba giảng đường nha quý anh chị